chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là YNK Adventure Thì à, lâu lắm rồi, á, hôm nay mình mới có dịp để à, làm video mới Thì à, trong cái video hôm nay á, rất là đặc biệt Là mình có cơ hội à, đập hộp một cái món đồ à, mới Cho mọi người cùng xem, cùng khám phá với mình nhá Xin giới thiệu với mọi người Thì hộp này bự Đó, đây là cái GoPro 10 mới ra nóng hồi luôn nóng bỏng tay đó thì uh, mình sẽ uh, mở hộp cái này rồi giới thiệu cho mọi người xem trong cái hộp này là có những cái gì rồi uh, mình sẽ giới thiệu cho mọi người uh, cái cách thức mà mình mua làm sao để uh, mua được cái GoPro này uh, hàng mới ra chính hàng với giá rất rẻ đó, rẻ giật mình à, thì bản thân mình cũng mới khám phá được thôi thì mình tìm hiểu trên uh, internet ấy, thì mình thấy uh, nhiều người cũng uh, không biết về cái vấn đề này hoặc là nhiều người biết nhưng mà sợ không có chắc chắn là ừ, có đúng chính hàng hay không thì nhân tiền đấy á mình sẽ quay video đập hộp cho mọi người xem xong rồi sau đó á, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình mua cái này là như thế nào và tiết kiệm tiền như thế nào cho mọi người xem cho những ai chưa biết á thì mọi người um, thông qua đây mọi người sẽ biết được cách thức mà mua được GoPro 10 à, với giá rẻ nha mọi người rồi, mời mọi người theo dõi mình à, đập hộp nhá. Thì cái à, đồ này của mình á là mua trực tiếp từ à, bên Mỹ. Thì mình mua cái món đồ này á là vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Đó. Thì hôm nay cái ngày mà mình nhận á là ngày 29 tháng 9 năm 2021 thì vòn vẹn chỉ có 4 ngày thôi. Đó, rất là nhanh. Người ta hứa với mình là từ 4 tới 5 ngày mà cái ngày 26 mình mua là nhằm vào ngày uh, chủ nhật đó thì mình không nghĩ là người ta làm việc nhưng mà kể cả tính ngay đó đi nữa thì hôm nay mới chỉ có 4 ngày mà mình đã nhận được hàng rồi thì mình rất là happy về cái việc shipping luôn đó còn chất lượng và gói ghém trong này như thế nào thì để bây giờ à, không chân chừ nữa mình sẽ mở cho mọi người xem nha một hộp hai hộp ba hộp bốn hộp năm sáu bảy tám hộp cuối cùng hộp thứ chín bây giờ à, mình sẽ đi qua từng thứ một cho mọi người xem nhá cái quan trọng nhất này đây cái này là cái GoPro Hero 10 mới ra nóng hồi luôn đó cầm phòng tay <laughs> à, cái um, bộ này mình mua là cái bộ bundle nó đi kèm thêm những cái thứ accessory ở trong này nữa thì cái bộ mà GoPro mà um, Hero 10 này cái loại bundle này á là ở Úc mình check giá um, giá Úc là 819 đồng đó cho cái bộ này rồi thì um, vì lâu rồi mình không xài GoPro cho nên là mình phải mua thêm à, một số accessory để um, xài chung với cái máy này đó thì cái mục đích chính của cái máy này á là tụi mình sẽ dùng để quay à, vlog đó cho nó gòn để nó tiện đấy rồi thì mình giới thiệu sơ qua những món đồ tiếp theo nhá đây là cái gậy này à, gắn GoPro vào cái gậy này là kéo dài uhm, kéo dài được 97 sáng lận đó đây là viên pin dự phòng thì trong cái bộ GoPro Hero 10 mà bắn đồ này á là đã có một viên pin rồi hay là hai viên gì á để chuẩn là mình mở hộp để mình cho mọi người xem luôn nhưng mà vì tụi mình nhiều khi đi camping dài ngày á thì tốt nhất là mình sẽ mua thêm cái pin dự phòng này cho nó chắc ăn đó rồi tiếp theo là cái um, cái để sạc pin thì để sạc này là, là sạc được hai pin cùng một lúc rồi đi kèm thêm một viên pin nữa cũng là cái thứ mình cần nữa cho nên mình cần phải mua đó rồi cái này là cái chân um, để gắn cái GoPro vào nhưng mà cái loài này á là mình có thể xoay được cái máy xoay qua xoay lại như thế này nó rất là tiền luôn đó còn cái bộ này á cái này là cái đèn để mình gắn vào GoPro để nhờ khi mà quay phim buổi tối á có cái đèn này thì nó rất là tiền quay ờ, trong trường hợp thiếu sáng á, thì nó giúp rất là nhiều đó rồi còn cái này cái này á, là để mình gắn um, cái microphone vào thì cái bộ này là đi kèm với cái microphone để giảm tiếng ồn nhưng mà bình thường mình sai thì mình không giấy này này bình thường mình sai thì mình không giấy này thì ờ, mình sẽ phải có cái bộ này mình mới gắn vào được thì để quay phim cho nó tiện mà người nghe sẽ rõ hơn đó tiếp đến cái này á là cái sạc nhanh cho pin của máy GoPro à, bình thường á ngày xưa lúc mình xài à, cái GoPro cũ á thì mình hay lấy mấy cái um, à, sạc điện thoại á mình à, sạc mấy cái pin đấy nhưng mà thôi đợt này um, vì à, biết được cái, cái cái à, giảm giá đấy cho nên là nhân tiền đó thì mua cái này luôn để sai để cho cái pin là sạc được tốt được đúng hơn đó rồi còn cái này này cái cái cái cái, cái này rất là hay cái này là cái gậy mà gập lại được đó thì ngày xưa lúc mình xài cái GoPro cũ á mình có một cái rồi nhưng mà cái này là cái loại um, three way mà loại đời mới hơn à, thì mình muốn uh, mua về để so sánh với cái cũ của mình xem là khác như thế nào và là tốt hơn không nhá rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái GoPro trước đây của mình à, đây cái này là cái GoPro Hero 4 Black à, mình có cái này từ um, khoảng uh, 2015 2016 gì đó đó thì 2015 thì uh, từ từ đợt đấy tới bây giờ thì mình vẫn sử dụng cái này mà không còn nâng cấp đó à, cái này thì rất là tốt nhá ở trong là không có xước xiếc gì hết luôn đấy không có xước gì luôn đó nhưng mà bất tiện một cái là vì cái này là body cũ nó không như những cái dòng um, hero mới thì cái body này là không uh, chống được được rồi uh, có cái hộp của nó không canh nữa cho nên là thôi vậy là cái um, hero mới á nó hỗ trợ nhiều thứ uh, chất lượng hình ảnh nó cũng tốt hơn nữa thôi vì mọi người uh, luôn ủng hộ YNK Adventure thì tụi mình quyết định đầu tư mua cái uh, Hero 10 mới để phục vụ cho mọi người mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho vợ chồng tụi mình nha bây giờ uh, cái củ này cất sang một bên để chút nữa mình sẽ so sánh cái cái three way cũ này về cái mới cho mọi người xem sau bây giờ mình sẽ vào phần chính là mở hộp cái GoPro Hero 10 cho mọi người xem Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cái cái Hero 10 này cho mọi người xem nha Trong cái bộ bản đồ này á, thì mình mua nó sẽ nằm trong cái hộp này Đó, thì mình à, thích cái này á, là lúc mà mình có đi camping mình sẽ vác cái hộp này đi thì à, mọi thứ sẽ nằm trong này á, rất là tiện đỡ phải quên đồ để mình mở ra xem trong này là như thế nào đây cho mọi người xem này đó cái này là cái giới thiệu này rồi nhân vật chính nằm ở giữa này đấy mọi người thấy chưa đó là mấy cái này là mấy cái mounting này à, cái này có cái kẹp này mọi người wow kẹp này tốt ạ chất lượng tốt ạ đó thì cái ờ, bộ GoPro mà bắn đồ này á là nó đi kèm về hai viên pin nha mọi người đấy để mình để đồ ra cho mọi người xem đó hai viên pin nha Thế, cái này là cái um, dây dữ liệu dây sạc của GoPro vào cái GoPro để mọi người cầm quay như thế này nhỏ gọn tiền chưa đó hướng dẫn sử dụng sticker của GoPro ok đấy thì trong cái hộp là nó sẽ như vậy rồi bây giờ xem GoPro nhá chưa mê chưa thì um, GoPro này là giống như cái loài uh, chính là nó có cái màn hình ở trước để thêm màn hình ở sau đó, nhưng mà cái điểm khác biệt đó là cái chữ này bây giờ thành màu xanh đấy bên hông này cũng vậy rồi um, trong cái vô uh, trong cái um, trong cái cái quảng cáo lúc mà mình mua nó có là ờ, nó bảo là có thể nhớ nữa nhưng mà hiện tại mình chưa thấy thì à, để mình mở cái máy này ra coi nhiều khi nó nằm ở trong luôn uhm. có thể nhớ mọi người ạ đây nó bảo là nó sẽ cho cái thẻ nhớ 32 gig thể nhớ à đây nó nằm trong cái bao nó bị rớt ra mà mình thấy đây cái thẻ nhớ này của SanDisk 32 gig đó rồi đầy đủ mọi thứ nhìn mê để mình lấy cái GoPro cũ của mình so sánh về cái này cho mọi người xem nhá Hero4 còn một cái là Hero 10 đó thì cái này nó bự hơn chút xíu đó. đẹp mê rồi bây giờ à, tiếp theo tiếp theo mình sẽ mở cái này đi cái à, three way cho mọi người xem để um, so sánh với cái cũ xem là như thế nào nhá cái ờ, đời mới này á thì nhìn nó kiểu nó smooth á, nhìn nó đẹp hơn mọi người ạ uhm. xong rồi nó còn cho cái giấy này nữa ok để mình lấy cái cụ mình à, cho mọi người xem thứ nhất cái này là cái đời thứ hai đó nhìn uh, khác khác nhau rất nhiều đấy đấy cái này thì cái này là có cả cái đầu để mình ờ, gắn thẳng cái máy GoPro vào đây luôn còn cái này á, thì mình phải vặn vít đó thì mình thấy cái này sẽ tiền hơn này đó xoay được di chuyển được nhiều góc cứng đấy ừ. ok nhưng ngày mai coi bù à, ngắn hơn cái cù ạ đây nó <laughs> ngắn hơn so với cái cù chút xíu nha mọi người đó. chưa kể là cái này là dùng cái cái cái phần cuối cùng này là làm cái đế luôn rồi này thế nó cũng tiền nhưng mà nếu mà tính ra làm như vậy á thì cái đời cũ này á mình vặn cái dưới này này là nó phải có cái chân đế của nó ở dưới nhá vặn ngược lại đây đó nó là con cao hơn nữa so <laughs> sánh cho mọi người xem nhá đấy rồi uh, mình biết nữa chất liệu á thì mình cảm thấy cái củ này nó, nó, nó chắc chắn hơn giống như cái chân này á thì <laughs> không không không bằng bằng cái bằng cái chân bên phía cái đời mới này đó nhưng mà nó gặp vào trong kia nó cùng tiến mình không biết nữa thấy là mỗi cái nào có một cái um, thế mạnh riêng cái này cũng không đến nổi tệ đấy thì handle này á câm là nó sướng hơn cái loại mới nhá cái này chỉ có nhựa thôi còn cái loại handle này nè các bạn cầm giống như kiểu um, nó là rubber á cho nên cầm cái cảm giác cái tay nó chắc lắm đó rất là khó để lựa chọn nha mọi người nếu mà cầm hai cái ở trên tay như thế này á sau khi mà mình um, sau khi mà mình cầm trên tay hai cái như thế này rồi á này rồi rất là khó để lựa chọn tại vì cái chất liệu cái này nó nhựa nhưng mà cái nhựa của nó vẫn vẫn nhưng là vẫn chắc chắn hơn là cái đời mới này nhá đó thì mình không biết thì các bạn xem nếu mà à, các bạn nghĩ cái nào tốt hơn thì comment ở dưới bình luận cho cho mình à, biết với nhá đó giữa hai cái này đời một và đời hai đó thì à, suy nghĩ của các bạn như thế nào mình thì hiện tại đang hơi nghiêng về cái này một tí mặc dù cái này ở trên cái đầu này này nó có cái phần um, adjust như thế này á đó về gắn máy vào rất là nhanh rất là tiền giống kiểu mình đổi từ cái này qua cái kia rất là nhanh luôn đó thì cái đó là cái uh, mình thích nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm cái cái nhựa thì mình vẫn đang nghiêng về cái này đó thì mọi người bình luận ở phía dưới cho mình biết với nhá rồi sang cái tiếp theo uhm. sẽ mở cái cục sạc ra cho mọi người xem đây cái đế sạc USB-C ở sau này một viên pin nữa đó là ba viên thêm một dây sạc nữa dây dữ liệu nữa rồi hộp đó thì à, cái đế sạc này á là giống như sạc cho Hero này đó thì nó cũng à, chất lượng nhìn nó cũng đẹp đấy mình để đây cho mọi người xem rồi mở thêm viên pin khác nha cái trang web mà mình mua đấy á là ở bên Mỹ của GoPro chính hãng luôn nhưng mà mình muốn mua thêm pin mà nó không cho <laughs> nó bảo là vì uh, chuyển hàng qua quốc tế cho nên là nó sẽ bị giới hạn nhưng mà mình hiểu là mình chọn hai cục pin thì nó không cho mà chọn một cục thì là cho chọn ba cục nó không cho kể cả không phải là vì mình mua đây là có ba cục rồi thì là chỉ cho một cục nữa nha à. kể cả mình mua ngay từ ban đầu á mua những cái phụ kiện khác không có dính líu gì mấy cái pin này rồi mình thử chọn mua hai cục pin này nó cũng không cho thì không hiểu nó bảo là nó cũng gửi riêng pin cho ship từ Mỹ sang Úc đó nhưng mà này nó lại cho mua một một viên thì Minh vẫn chưa hiểu lắm <laughs> đấy nghĩa là các bạn mua phụ kiện xong mua kem một viên pin thì được nhưng mà hai viên thì không được đấy. Chà, ừ, chỉ có một viên pin thôi mà nó làm cái hộp mà ừ, hâm hố quá à <laughs> chỉ để cho một viên pin đấy là bốn viên tất cả thì mong là bốn viên này sẽ last sẽ sẽ sử dụng được lâu Đấy, trong này không có gì hết đó chỉ có một thêm viên pin mà mọi người thấy là chơi kiểu hộp ghê không <laughs> ok rồi cái tiếp theo những món đồ này đối với mình là mới nha mọi người tại vì mình um, không sử dụng GoPro lâu lắm rồi đó <laughs> cho nên là bây giờ để đầu tư để làm uh, vlog thì phải um, đầu tư một lần luôn vậy là cũng may đợt này là cái giá nó tốt cho nên là mình phải mua chứ không sau này là nó mắc lên là bỏ tay đây <laughs> GoPro này cái cái cái đồng hộp của nó nó nó hơi lãng phí ha <laughs> đấy thì cái này vặn máy vào này xong để bắt đầu xoay máy như thế này xoay trên cái đầu này đó thường như vậy nó rất là chắc nha mọi người cho nên là không không sợ là máy nó bị flip đâu đó mình chưa biết á là đi giống như kiểu à, ví dụ như gắn cái này lên uh, mô tô hoặc ô tô chẳng hạn thì đi với cái lực gió lớn á, thì nó có bị xoay cái máy không nhưng mà mình xoay bằng tay như thế này á, nó rất là chắc luôn đó thì khi nào đi vào sử dụng á, mình sẽ review thêm cho mọi người đó thì mình, mục đích mình gắn cái này vào á, để lúc mà mình cần có xoay cái máy lại để quay mình thì nó rất, rất là tiền luôn đó xong rồi xoay tới phía trước đấy rồi món đồ tiếp theo à, mở cái cục sạc ra coi sạc nhanh mở xong đoạn đô của GoPro này xong đi vật recycle cũng vất vả à nó những cái món đồ nhỏ mà nó làm cái hộp bự quá mở ra Đó. đây đây là những cái đầu sạc của nhiều nước nhá rất là hay luôn đấy nó cho đầy đủ các nước luôn mình nghĩ nó cũng có lý tại vì à, những người sử dụng GoPro á, thì người ta thường hay đi du lịch đó cho nên là người ta cho những cái đầu để thay thế này á thì rất là tiền. đây cái đầu này là của úc này rất là đẹp gắn vào là sai êm lúc đầu mua cái này á mình cũng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm thêm một cái sợi dây à, sạc dây dữ liệu này đó là ba sợi rồi lúc đầu mua cái này mình cũng đắn đo nhiều lắm kiểu à, kiểu nghĩ là sạc bằng mấy cục điện thoại giống kiểu đi du lịch á thì chỉ cần mang cái cục sạc điện thoại là có thể sạc được nhiều thứ điện thoại này đồng hồ này rồi có thể sạc GoPro này rồi sạc uh, cái microphone của mình này nó cũng tiền nhưng mà mình nghĩ lại thì kiểu mình chờ sạc như vậy thì không bên cho cái viên pin này á mà cái máy này thì mình sẽ sử dụng dài lâu đó cái pin là rất là quan trọng khi mà cái pin nó bị cháy rồi quay kiểu được một tí nghe pin nó tụt thì sạc lúc đấy là mệt đó thì thay vì từ ban đầu mình sạc đúng giờ nó thì là tốt hơn đấy rồi đặt vào đây ừ, cầm cái cục sạc là nặng nó, nó, nó, cái cảm giác nó chất lượng lắm đó đặt vào xong rồi lỗ sạc gắm vào đây đó thì cái này là có hai đầu là USB-C vậy là cái sạc bình thường đó rồi mấy cái này cất sang một bên cái uh, Hero 10 này á là mình đợi lâu lắm rồi á đợi lâu lắm rồi nhưng mà may là đợt này nó ra đúng như um, đúng như, như nhiều người dự kiến à. rồi cái tiếp theo này á là cái để gắn cái microphone vào đó mình sẽ mở hộp cho mọi người xem nhá thì trên cái hộp này này là nó ghi á, cái này là cho Hero 9 nhưng mà bây giờ cái Hero 10 nó mới ra cho nên là ghi ở dưới này á là nó sẽ hoạt động cùng với cái Hero 10 nữa đó hướng dẫn đây đó đây là cái khung này thì mình sẽ gắn cái GoPro của mình vào đó mình thích cái này là coi như nó cũng là một cái phần bảo vệ cho cái máy nữa đó thì sau này mình có thể gắn cái bóng đèn này hay là cái à, mic không dây của mình vào qua cái này đó còn cái này á là nếu ai muốn sử dụng cái mic này này thì gắn cái cục sộp này vào à, ở trong cái phần này đó thì này sẽ giảm cái tiếng ồn giống như gió này nó đó nhưng mà cái mic à, đi kèm ở đấy á, nó tốt nhưng mà nó sẽ không tốt bằng các cái mic không dây à, nó sẽ không tốt bằng cái mic không dây mà mình đang xài ở đây đó rồi đó xong một cái bộ này á nó lại cho thêm một cái bộ đế nữa yep. Dạ. cần gì nữa không hết rồi ok rồi cả cuối cùng cái đèn cho GoPro nha đấy thì như cái này á nó cũng ghi là hoạt động chung với là cái à, Hero 10 luôn nha mọi người cái đèn Super Q <laughs> đến từ GoPro nó rất là nhỏ luôn mình không biết nó sáng tới cỡ nào đó thì ờ, để lúc nào mình sử dụng rồi mình sẽ cho mọi người xem còn đây ờ, là cái cái gắn vào trước cái đèn này để cho cái ánh sáng nó dịu bớt á nó không bị hash vào cái mặt mình đó ừ, mở ra đây là có cái dây sạc này đó để gắn chắc là sạc pin đấy rồi mình mở thử nha đấy đó xong bây giờ gắn thử cái này này nó cũng sáng đấy chứ đấy gắn này vào đó cho nó làm ánh sáng này dịu lại này đấy rồi à, nó có nhiều nấc nữa ok rồi tắt nha nó có giấy sạc này Wow, đợt này mình nhiều giấy quá ta bốn bộ giấy lớn. Rồi cái này là cái đế của cái đèn này Hết chưa Chắc là hết rồi Ok Đây Thì cái đèn á sẽ gắn vào cái đế này đó. xong các bạn gắn vào đâu đó hoặc là thì à, đèn này á mình sẽ gắn lên cái à, khung này đó chưa quá hợp lý luôn rồi đó thì đây là toàn bộ cái quá trình mình à, đập hộp cái à, GoPro Hero 10 với những cái accessory mà cần thiết cho cái công việc quay vlog của mình đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhớ ủng hộ cho tụi mình nha còn bây giờ á tiết mục quan trọng này mình sẽ chỉ cho mọi người những ai chưa biết hoặc là những ai biết rồi mà sợ không tin tưởng là cái cách thức mà mình mua cái GoPro và những cái accessory này thì nó rất là đơn giản mình vào cái trang web của GoPro trang web chính hãng á gopro.com ờ, đó thì ờ, không biết các bạn ở Việt Nam sẽ như thế nào nhưng mà mình ở Úc á, thì mình mua thì người ta ship qua Úc thì như lúc này mình kể á là từ Mỹ ship qua Úc chỉ mất uh, ờ, 4 ngày nếu tính cả ngày chủ nhật chứ còn không nếu không tính ngày chủ nhật tương thường người ta làm việc thì làm việc từ uh, ngày thứ hai á, thì tính từ thứ hai tới giờ chỉ có ba ngày thôi hôm nay ngày thứ tư là giữa ngày thứ tư trưa ngày thứ tư người ta đã ship rồi thì mình hiểu là <laughs> cái hàng này ship từ đâu mà nó nhanh tới như vậy đó nhưng mà trang web là ừ, chính gốc là của Mỹ đó thì vì sao mà mình mua hàng là mình lại kêu rẻ và nó rẻ như thế nào thì nguyên một cái máy GoPro bundle này á là giá gốc của nó nếu không giảm giá thì là 819 cộng thêm accessory tùm lum nữa thì cái đóng này mình mua là một ngàn mấy đó mình không nhớ cái con số chính xác nhưng mà được discount được giảm giá tới bốn trăm rưỡi đó thì lý do vì sao thì do vì á, lúc mà mình mua ở trang web um, chính hãng của GoPro á, thì sẽ đăng ký một năm subscribe về uh, GoPro thì uh, cái cái đấy á để mình xem xem đăng ký một năm subscription với GoPro á uh, ở đây không có thông tin thì á cái đó các bạn đăng ký á, thì khi mà các bạn chụp hình quay phim từ cái máy này này nó sẽ upload lên cái à, cái cloud giống như iPhone vậy á đó à, cái đăng ký đấy một năm của nó tính phí là 69 đồng nhưng mà sau khi đăng ký cái đó rồi á thì các bạn mua những cái thứ ở trên website của nó sẽ được giảm giá thì mình tính sơ sơ lại á và với cái tổng của mình mua là được giảm tới 30 phần trăm thì à, mình mua đồ công nghệ thì à, cũng nhiều mình mua máy ảnh này nó thì cũng nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy một cái máy là mới announcement nó mới ra mà nó lại giảm giá 30% như vậy thì mình rất là sốc mình ở Úc á, ban đầu mình um, điền tất cả những cái chỗ như um, Digi Direct là cái nơi mình hay mua camera này nọ mình điền người ta thì người ta trong cái ngày mà nó ra mắt đó, ở Úc á thì à, mình điền người ta người ta bảo là <laughs> mày nghĩ sao về cái máy này nó mới ra mắt thì làm sao tụi tao có hàng mà mày điền hỏi được đấy xong rồi mình điền qua uh, ờ, JB Hi-Fi cái lý do hôm đấy là mình muốn là mua về để unbox để quay video cho mọi người xem cho nó hào hứng tại đằng nào mình cũng mua mà thì nhiều khi mắc rẻ chút xíu cũng ờ, không sao cả để quay cho cho mọi người cùng hào hứng với mình cùng đập hộp cái máy um, Hero 10 này với mình là rất là đặc biệt tại vì cái máy này này là cái máy mà vợ mình à, cái lý do vì sao mình không nâng cấp cái GoPro á, là cái máy này là cái máy vợ mình tặng cho mình sinh nhật cho nên là nó vẫn sai tốt cho nên là từ xưa đến nay á, nó ra rất là nhiều dòng từ Hero 4 tới Hero 10 này là 6 đời rồi ừ, yeah. chưa kể những cái máy mà máy nhỏ kiểu uh, của GoPro nữa nhưng mà mình không muốn thay mặc dù nó update nhiều thứ tốt này nọ nhưng mà tại vì cũng là cái kỷ niệm của mình đó nhưng mà vì cái máy này cái đời mới này á tụi mình cũng chờ đợi lâu rồi để nó ra để mà mua rồi cho nên đợt này là quyết tâm mua đấy thì á hôm đấy mình rất là nôn nóng cái hôm mà nó ra ra mắt á mình rất là nôn nóng cho nên gọi tất cả những cái nơi mà mình biết mà chuyên bán về đồ camera á, thì chỉ có duy nhất ở Melbourne này này chỉ có duy nhất á là JB Hi-Fi là nó có hàng đó có hàng ngay cái hôm mà ra mắt nha nhưng mà giá của nó là để mình để mình check lại nhá mình mở điện thoại mình check này giá giá của JB Hi-Fi Shock Hound lắm nha mọi người này không biết trên điện thoại mình thì mọi người thấy không thì đây là ở JB Hi-Fi nhá cái giá mà GoPro thôi á cái loại thương chứ không phải là cái cái bundle như mình mua như thế này nhá 699 đồng đô Úc đó cái bộ bundle này mình mua có thêm battery có thẻ nhớ này nó tập lum giá gốc là giá úc là 819 nhưng mà mình mua thì không có giá đó đó hôm đấy mình tỉnh chạy ra JBI file để click and collect tại vì ở đây đang bị lockdown thì uh, click and collect mua được hôm đấy mình tỉnh mua rồi mình gọi điện thoại để mình đặt người ta để để để tỉnh collect rồi nhưng mà may quá là mình uh, bảo người ta để mình suy nghĩ xong rồi có gì chút nữa mình gọi lại thì mình search trên uh, internet uh, xem thêm như thế, như thế nào tại vì mình cũng hơi tiếc tiền là tại cái tính mình uh, mua mấy cái đồ công nghệ mua mấy đồ tech á, là ít khi mình mua cái giá đúng mình hay phải <laughs> kiếm cái chỗ nào giá rẻ ở úc này nó là là hay có những cái kiểu đấy cho nên là mua là phải mua được giảm giá chứ còn mua giá gốc là buồn lắm đó thì mình nghĩ là cái máy mới này á nó ra thì rất là khó có cái chuyện mà giảm giá cho nên mình là cũng bóp bùng là thôi chắc là phải mua rồi đó đó nhưng mà cuối cùng là may mình google mình xem thì vào cái website ban đầu mình cũng sợ nhưng mà website của GoPro mà thì website chính thống mà đâu có gì đâu thì mình tìm hiểu thông tin á là mình thấy á là lý do người ta giảm giá là do đăng ký cái cái mà uh, subscription đấy thì à, sẽ được giảm giá đó mà trong vòng một năm các bạn muốn cancel thì cancel nhưng mà trước mắt đó mình mua những ngày này mình giảm được bốn trăm rưỡi đó thì nó rất là lời luôn kể cả mình chấp nhận spend à, 69 đồng đăng ký cái đấy mà để giảm được bốn trăm rưỡi cho nguyên một cái đống này tuyệt vời đó thì um, đó là cái chia sẻ của mình cho những cái bạn mà chưa biết hoặc là những cái bạn mà Ừ, tí nữa thì hấp tấp như mình là mua ở JBI File còn nếu các bạn thêm một cái kinh nghiệm kinh nghiệm nữa là nếu các bạn chờ đợi lâu á thì đó mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình luôn là cái này ship bằng uh, à, UPS của Mỹ thì um, mình không biết cái kho hàng của nó ở đâu nhưng mà ngày mình mình đặt mua là ngày chủ nhật trưa ngày chủ nhật thì cái trưa ngày thứ tư á, là bốn ngày sau đó là hôm nay này là mình nhận được thì á mình quá happy mình mua hàng ở úc mình chưa nếu mà mình mua online á mình chưa chắc á, là mình sẽ nhận được cùng thời gian như cái này nữa đó cái đó là mình chưa chắc mình chưa biết tại vì à, đợt này ở, ở úc ở, melbourne á à, lockdown rồi ờ, chưa kể những cái cái biểu tình của bên um, bưu điện bên uh, công ty vận chuyển đó thì có những món đồ mình mua được cả cái GoPro này này mua ở ngay Melbourne luôn tới hôm nay mình vẫn chưa nhận được hàng mà cái này á là mang tiền mua ở Mỹ nhưng mà hôm nay mình đã nhận được hàng rồi thì mình quá vui đó thì kết thúc cái video này là unbox một món đồ mình rất là thích để quay vlog phục vụ cho mọi người đó rồi chia sẻ cho mọi người thì um, uh, cách thức mua GoPro mới hoặc là mua những cái accessory các bạn cảm thấy cần thiết uh, cho nó rẻ ở trên cái website chính gốc của Úc à của <laughs> sorry ở trên cái website chính gốc của GoPro là như vậy rồi mọi người coi thì hay thì nhớ like share comment và ủng hộ cho tụi mình nha tụi mình là YNK Adventure